đây cả hai bếp đều đã đạt cái nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm nhỏ hơn lửa lại nhiệt độ bên trái của tôi đây là 300 đây và bên phải là 270 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau phục cái bấm đề về pin đó đây phía bên trái nó khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua cái bếp ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn 3V này á các bạn sẽ ghim vào ổ điện đây và ghim vào đầu chờ tôi làm sẵn bên hông bếp để mà sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin đây bên phải cũng đã khóa ra đấy sau tính năng nước cạn nồi đây chưa đã khóa ra đây bếp sử dụng nguồn 3V đây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 chọn mì đây ở bên trái sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây thì ở tính năng rang xào đồ khô này á thì ở điều kiện bình thường á thì cái que cảm biến này á nó chỉ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động thoát ra lại nên khi mà các bạn rang xào thì tính năng mà các bạn chọn những nhiệt độ cao quá là kích vào tính năng rang xào này lên thì khi mà các bạn kích vào tính năng rang xào này lên á thì qua cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ 250 trăm lên đến 300 độ thì lúc đó các bạn sẽ có thời gian có thể ờ, rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kìm hãm lại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 thì các bạn cũng sẽ liên hệ trực tiếp qua cho Nam để mình nhận được những cái chính sách ưu đãi dành cho đại lý thì ờ, các bạn cũng có thể truy cập vào YouTube ở trên điện thoại hoặc trên TV á và tìm kiếm cái từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để có thể xem được nhiều những cái ờ, video hiểu bếp của cửa hàng chúng tôi hơn và các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để mình có thể nhận được thông báo những cái lần thử bếp mới nhất của cửa hàng chúng tôi và hãy ờ, chia sẻ với bạn bè và người thân mình cùng xem cái, cái cẩm cái này nè thì vừa rồi á tôi cho test tất cả những tính năng của bếp đây thì là buổi review của tôi á xin được kết thúc ờ, tại đây hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo xin chào các bạn bạn hôm nay thì cửa